chào tất cả anh em nhé hôm nay à, tôi à, muốn gửi đến anh em cái bộ sản phẩm máy soi xuyên qua nắp tài xỉu à, khi anh em đi chơi tài xỉu lắc tài xỉu ở những cái sòng tài xỉu ấy khó đưa được đồ quá vào không thể đưa được cái sản phẩm gì vào ấy. thì anh em có thể là sử dụng cái <clears throat> bộ sản phẩm của tôi đây cái sản phẩm này thì chỉ cần đưa vào một cái nắp thôi một cái nắp hoàn toàn bình thường đây là một cái nắp uh, uh, sơn xịt này mua ngoài thị trường nhé có thể là anh em để trơn như này hoặc là cuốn băng keo vào như thế này cũng được và chúng ta có thể chơi được cái rất là hiệu quả cái cũng có thể là một cái nắp nhang mũi như này Đó, rất là đơn giản luôn khi chơi thì khi vào chơi tài xỉu bịp ấy, anh em chỉ cần đưa một cái nắp vào như thế là chúng ta có thể chơi được cái sản phẩm này thì ờ, ở bên ờ, cơ sở ờ, điện tử Tuấn Hùng của chúng tôi thì không phải là đây là không phải là cái sản phẩm đầu tiên mà chúng tôi đưa thị trường nó cũng có rất nhiều những cái clip rất nhiều những cái video tôi nói về bộ sản phẩm này rồi mà cũng được nhiều anh em biết đến thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu luôn với anh em cái chỉ khi vào chơi anh em chỉ cần đưa một cái nắp này vào và chúng ta có thể sử dụng một cái điện thoại như này hoặc và kết hợp với một cái điện thoại này là hai cái đây người ta gọi là cái máy soi còn đây gọi là cái màn hình để mình ờ, nhìn vào để biết được bên trong là tài hay xỉu khi ờ, áp dụng cái bộ sản phẩm này anh em có thể chơi ờ, đánh xỉu chủ ví dụ như nhìn ở bên trong nó có bao nhiêu điểm bao nhiêu nước thì chúng ta có thể đánh xỉu chủ được hoặc là sẽ biết là tài là xỉu bên trong chúng ta vẫn chơi được với cái bộ sản phẩm này đây là những sản phẩm uh, những cái bộ đồ chơi tài xỉu hoàn toàn không tang thì cũng ờ, để làm tránh mất thời gian cho anh em tôi sẽ thử luôn ờ, hột này dĩa và nắp cho anh em luôn đây cục nam châm này màu trắng nhé dĩa nắp hoàn toàn bình thường hột hoàn toàn bình thường không phải nắp camera và ờ, cũng không phải là nắp uh, âm dương hoàn toàn bình thường nhé khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một cái nắp vào thôi còn hột dĩa thì không quan trọng khi lắc này anh em cầm một cái đây là cái ờ, thiết bị soi hay còn gọi là máy soi ở đây nó có hiện tại là tôi đang sử dụng một chiếc điện thoại còn anh em có thể sử dụng nhiều cái thiết bị khác ví dụ như là à, đồng hồ này hoặc là hộp quẹt này rất rất nhiều những cái sản phẩm khác để soi riêng cái bộ sản phẩm này anh em thì gần đây có một cái à, công tắc này gạt xuống này là mở gạt lên là tắt nó giống như một chiếc điện thoại hoàn toàn bình thường và đây là một chiếc màn hình tôi sẽ dò sóng cho đúng cái tần số sóng của nó là chúng ta có thể bắt sóng được khi vào chơi thì anh em chỉ cần đưa được một cái nắp hợp vào thôi và cái nắp này hoàn toàn bình thường không có tăng tích gì cả anh em có thể ra ngoài tiệm tạp hóa này mua một cái nắp sơn hay là một cái nắp nhang mũi vô ngay ở ngoài quán ấy xong rồi về mang thẳng về mang đến luôn cái sòng tài xỉu mà chúng ta đang chơi ấy. nó luôn đây là cái bộ nắp hoàn toàn không có gì cả hoàn toàn bình thường để tôi ờ, sẽ dùng cái thiết bị soi tôi soi lại cho anh em xem đây, có lẽ do cái máy này nó hết pin để tôi đổi một cái pin khác đây tôi sẽ bỏ cái máy đi sử dụng cái máy này cái máy này cũng giống như cái máy kia thôi hai cái nó cũng ờ, cùng một bộ nhưng mà thu sóng được với nhau đây là cách dò tôi hướng dẫn luôn anh em này khi anh em chơi nhé chỉ cần bấm này bấm cái màn hình này và bật cái công tắc ở đây lên như cái máy này nó là cái dòng máy khác hai dòng máy hoàn toàn khác nhau Đó. anh em chỉ cần gạt công tắc này ở ờ, máy này thì có hai công tắc này còn cái máy kia nó chỉ có một công tắc thôi Đó. đây là bật lên này gọi vâng, như này là được rồi còn cách dò thì đơn giản thôi ví dụ như là anh em sẽ để đây khi nào nó mà bị mất sóng anh em sẽ bấm này đó, bấm này bây giờ tôi đã bấm cho nhiễu sóng đi và tôi sẽ dò lại bấm trên hoặc là dưới bấm nháy một cái một cái một này thôi đó là thấy rồi còn đây là cái độ tăng hay là giảm ánh sáng nút trên nút dưới nhé đây hai nút trên của phần nghe gọi tăng giảm ánh sáng bây giờ tôi sẽ lắc và tôi sẽ thử cho em xem nhé. đó anh em nhìn thấy rõ rất rõ nhé con gì đây đó. con 3 con 4 và con 5 đúng không anh em nhìn rõ đó. 3 4 5 nhé chính xác 100% luôn như xe này anh em nhìn có gì này? 221 đúng không ạ chính xác nhá tuyệt đối luôn đối đây như chén này Đó. 235 xỉu 10 này. rõ như nắp camera nhưng nó không phải là nắp camera đấy là cái nắp à, sơn à, tôi đã không quấn băng keo nhé bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem cái nắp mà chúng ta sẽ quấn à, băng keo à đây là cái nắp này không quấn băng keo còn nắp này tôi đã quấn băng keo vào rồi nhé cũng chỉ dùng thao tác soi như thế thôi đó, đưa một cái nắp vào chúng ta có thể nhìn thấy được đó, anh em nhìn này như xe này có thể là nhìn khó rõ không rõ này nhưng mà chắc chắn là có một con hai con một này thì chắc chắn là thành xỉu rồi hai một hai, anh em nhìn rất là rõ nhé Đó, 346 ấy Đúng à 356 ấy Đó, rất chính xác nhé như đây Đó. 3 5 4 nữa. đúng không nha anh em nhìn rõ 3 4 5 này rất là chính xác rất là hiệu quả với cái bộ sản phẩm này thì ờ, chúng ta chỉ cần đưa một cái nắp này vào như thế thôi còn <clears throat> ngoài ra hột dĩa hoàn toàn bình thường thêm một phần nữa là cái điện thoại này chúng ta có thể bật nguồn lên này và sử dụng lắp sim vào nghe gọi hoàn toàn bình thường anh em nhìn nhé hoàn toàn bình thường đúng không có thể góc độ này là anh em không nhìn thấy nhưng mà ờ, đây là cái ờ, bộ sản phẩm máy soi xuyên qua nắp tài xỉu khi anh em đi chơi tài xỉu bịp đánh tài xỉu bịp những cái sòng tài xỉu ấy, thì nó rất là hiệu quả ngoài sản phẩm này ra chúng tôi còn rất nhiều những sản phẩm khác phục vụ cho anh em đi ờ, chơi tài xỉu lắc tài xỉu ờ, cũng hoàn toàn là không tang ví dụ như là hột này hột bao dung này hột bay này hột ờ, nắp âm dương rất rất nhiều sản phẩm khác nhau thì anh em nào có nhu cầu tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em